Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh à, Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau Thì video hôm nay mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách làm cũng như là cách phơi tôm khô sản phẩm à, đặc sản Cà Mau Thì à, đây là sản phẩm tôm khô mà mình cô mới vừa làm ra Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha Mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách làm tôm, tôm khô thì dạ à, vâng. cách làm tôm khô cà mau này á, là đây là cách làm à, luộc tôm tự nhiên nè cô chú thì cách làm tự nhiên này á, là mình dùng lửa lửa rồi à, cái nồi để mình à, luộc tôm nha thì à, với cách làm này á, là mình luộc xong á là mình mình luộc á, là mình cho muối cho muối vô tôm rồi mình đem ra mình à, ngoài vàng ngoài vàng để mình hơi tôm thì à, mình luộc như vậy đây á, là nó an toàn nha cô chú thứ nhất á, là về cái à, cách làm là bằng à, thủ công à, mình không có sấy thì mình luộc cho chín tôm sắc tôm rồi á, là mình đem ra vàng mình phơi thì con tôm này cô chú quý anh chị thấy á, là nó cái màu rất là là đẹp đẹp là màu tự nhiên của con tôm đất này nha đây là cái màu đỏ à, rất là tự nhiên đó khi mà mình luộc cái nước cái nước con tôm nó còn nè cô chú thấy nó đang đang sôi ở trong cái cái cái thau này thì ở ờ, ờ, khi nào mà cạn ờ, nó sôi nó chín con tôm rồi mình đổ ra sàn á là mình mình phơi rồi trong khi phơi á là cũng khoảng phơi hai ngày khoảng hai ngày hai ngày á là dạ hai nắng thì con tôm này nó rồi nó mới bông vỏ ra mình mới đập mình mới đập được dạ. mới được mình mới đập rồi á là mình mới lọc con tôm này ra thì ở đây là cái cách làm truyền thống ở miền miền Tây Cà Mau thì hôm nay là mình chia sẻ đến với cô chú anh chị là cách làm tôm khô này nha như hồi nãy là mình không có chia sẻ đến quý cô chú là cách ướp tôm nhưng mà cách ướp tôm thì cũng đơn giản thôi mình chỉ có ướp muối rồi à, mà xào như vậy đây cho tôm nó nó, nó thấm muối rồi mình đem ra mình phơi thôi cách là rất là đơn giản đó nhìn cái chảo cái thao tôm rất là ngon luôn ở đây là tôm đất nha quý cô chú thì à, tôm đất này là mình à, dùng làm tôm khô thì rất là ngon ngon nhất trong trong các loại tôm luôn ừ. có dạ. con tôm nào đâu còn lại tôm nào khô còn tôm đất đâu đâu dạ, dạ. đất đâu thì ờ, chỉ có tôm đất này nó mới uh, nó mới ra cái cho một cái chất lượng ờ, sản phẩm tôm khô là ngon nhất trong các ừ. loại tôm như tôm tôm sú thì mình dùng để mình làm tôm ép ví dụ như tôm sú tôm thẻ đó ép nè cũng ngon mà tôm tôm dạ thẻ dạ thẻ ngon sú cứng nhắc dạ tôm này thì à, mình à, ở đây là địa phương ở miền tây cà mau thì hôm nay là mình chia sẻ quan cảnh à, xung quanh cho quý cô chú thấy sông nước đó sông nước nè đó à, lò tôm thì làm bằng cách là là thủ công thôi ở địa phương thì chia sẻ đến quý cô chú thấy cách làm trùng khô đó rồi một chút xíu nữa thì mình chia sẻ đến quý cô chú là à, cách à, phơi như thế nào nha đó như vậy là mình đã luộc ờ, xong một cái à, cô ờ, luộc xong một cái mẻ tôm đang cho ra cái cái gỗ nè cái này là mình để gáo là xong rồi mình lên lê vàng mình phơi phải không cô dạ khói lên nghi ngút luôn rất là ngon luôn rồi một chút xíu nữa mình à, đem qua vàng giờ mình đem ra luôn được chưa con hay là mình để gáo dạ để cho nó gáo gáo lên tí với cách làm này thì à, cô chú thấy là rất là an toàn nha thì à, con tôm này là tôm đất Đó. tôm đất là khi mình luộc ra rồi bây giờ mình đem ra vàng để mình phơi thì à, mình chia sẻ đến quý cô chú là vàng phơi luôn nha thì do cái máy mình không có cầm được cái cây quay đó cô chú thì nó hơi bị lắc mong cô chú thông cảm đó ở đây là có ờ, tôm đã luộc sẵn rồi đó tôm ờ, cũng ờ, luộc một hai mẻ rồi giờ là mình phơi thêm mình phơi thêm đó là mình cũng để tôm lên trên vàng rồi đó, mình trang trang ra cho nó dạ để cho nó thưa thưa ra cho nó mau khô á chứ để dày quá thì nó không mau khô thì với cách à, phơi tôm khô ngoài nắng ngoài trời tự nhiên này thì à, à, tôm á, thì nó à, rất là chất lượng à, mình không có à, ngại à, cái cái cái à, cái cái mà chất bảo quản hay này kia nha cô chú thì mình làm ở đây là cách à, làm tự nhiên nè dạ tôm sạch à, tôm sạch cà mau đó, khi mà mình phơi rồi mình được nắng rồi một hai nắng rồi đó cho con tôm nó bóc vỏ ra thì tiếp theo là mình sẽ đập con tôm này xương qua một cái rồi à, là mình à, bóc vỏ này ra đó thì đang đang đang phơi tôm khô này đang phơi tôm khô để để để à, à, bán cho khách hàng thì à, đây là tôm khô khô đất thì nói về tôm khô thì cũng có những loại tôm khô như là tôm khô bạc nè tôm khô bạc nhưng mà chất lượng nó không ngon bằng con tôm khô đất này mình chia sẻ đến quý cô chú con tôm khô đất này là đặc sản nha đặc sản miền Tây Cà Mau nè dạ con tôm khô đất này á, là nó đỏ với màu đỏ tự nhiên chứ không có ốp màu dạ con tôm ờ, tôm thẻ thì nó cũng không đỏ luôn tôm tôm thẻ thì không đỏ tuy cần giá thành con tôm thẻ cao nhưng mà con tôm thẻ làm khô thì nó không có đỏ với lại tôm bạc nó không đỏ mà con tôm màu đỏ tự nhiên á là chỉ có con tôm đất này thì à, nó cho mình ra một cái màu đỏ à, tự nhiên đang đang à, phơi khô nè quý cô chú đó đang phơi khô thì con tôm này á, là à, mình làm luộc khi mà luộc lên rồi cái màu đỏ nó rất là hoài đỏ và đỏ với màu là tự nhiên ở đây là con tôm mình phơi ao được một à, một nắng rồi và con tôm này chuẩn bị để mình à, bóc vỏ ra nè cô chú đó con tôm này chuẩn bị là bóc vỏ ra thì à, ở đây là cô chú thấy khi mà mình mới luộc lên đó là cái màu rất là tươi luôn đó cái màu rất là tươi luôn nè đỏ đỏ là đỏ bình thường chứ không phải là đỏ theo kiểu ốp màu nha đó rất là ngon tôm khô nhìn rất là ngon luôn nha thì mình phơi đây là mình làm bằng cách là truyền thống ở địa phương thì à, theo như cách làm tôm khô á, là chỉ có ờ, cái cách làm tôm khô này là nó ngon nhất và nó bảo đảm vệ sinh an toàn à, à, cho người tiêu dùng cũng như là cho quý cô chú anh chị à, dùng tôm khô à, yên tâm với cái sản phẩm mà mình à, chia sẻ đến quý cô chú anh chị nha đó thì đây là cái hoàn cảnh mà mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là à, tôm khô ở à, miền Tây Cà Mau nhìn à, thấy à, rất là ngon luôn nha rất là ngon và cái vàng này thì ờ, cũng rất là lớn đó mình qua bên kia luôn à, ở đây là cái ờ, cống sổ nè quý cô chú đây thì hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú luôn nha cống này là cống sổ khi mà tôm mà mình bắt tôm đó mình bắt tôm là mình à, bắt à, lú đó đó à, lú đó để mình à, bắt tôm rồi mình à, sổ ra đây để mình bắt tôm nha thì nó cho ra một cái sản phẩm tôm khô như thế này nhìn à, nhìn tôm khô thì rất là đều và rất là ngon đang phơi à, trên vàng với cái à, ánh nắng mặt trời tự nhiên à, không qua lò sấy thì đây là cách làm thủ công để cho nó an toàn về sức khỏe về cho người tiêu dùng thì con tôm đất này nó cũng rất là nhiều loại thứ nhất là loại lớn và thứ hai là loại nhì và thứ ba là loại nhỏ thì Ờ, để ờ, nhận biết biết được con tôm tắc này phơi khô như thế nào thì hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là loại tôm tắc này nha thì đầu tiên là tôm khô khô, khô đất này ở đây là con tôm, ờ, tôm khô đất này nha thì con tôm, tôm khô đất này á, là mình phơi phơi thì nó sẽ chuyển sang cái bắt đầu phơi thì nó sẽ chuyển sang một cái màu hơi trắng trắng nha khi mình luộc lên thì màu rất là đỏ nhưng mà con tôm này thì không có ốp màu nha quý cô chú anh chị đây là cái phơi với hình thức là phơi à, tự nhiên nè phơi tự nhiên đó phơi tự nhiên thì khi mà mình à, cho ra sản phẩm thì mình bóc vỏ ra rồi à, gửi đến quý cô chú nha toàn là tôm đất không chứ không có tôm bạc nha và không có những cái loại tôm tạp tạp khác đó là tôm đất này nó cũng rất là đều đều cỡ với cái hình thức mà mình phơi nắng tự nhiên như thế này thì À, rất là đảm bảo an toàn cho mình à, sử dụng nha thì đây là à, tôm khô Cà Mau à, là, là, là đặc, à, đặc sản Cà Mau thì hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là tôm khô này ở đằng này thì mình có phơi rất là nhiều tôm đây đây là tôm khô ha mình quay hơi bị cháy nắng thì mong quý cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm đó như con tôm này thì mình mới mới vừa phơi đây phơi xong